người tóc huyền xanh mướt bờ vai tròn tha thướt dáng đi mơ màng liễu rủ hàng mi nên niềm mơ ước em đi lấy chồng nào lẽ ta ý hồng nhìn xưa đã chọn